biết khi mô cho hết sách cố vịt để nhà nhà thân thiệt bên nỡ nhau biết bao là cảnh thương đau vì con cô vịt mà xa nhau mỗi ngày tuyên truyền vô tận ngò rối gò đến tận nhà từ trẻ nhỏ đến xa phải cùng nhau thực hiện ta cùng nhau thực hiện muốn tránh xa bệnh viện hai đoán kết ờ, chung tay nên làm những ờ, điều hay để tránh xa con cô vịt tránh xa loài ờ, cô vịt kẻ góp nhiều góp mịt là như tịt nhiều chắn ủng hộ chút tinh thần để cùng nhau phòng dịch cùng nhau mà phòng dịch trẻ em không đua nghịch không tụ tập ở ờ, ngoài đang từ thôn bản phổ phương phải luôn luôn ờ, phong tránh phải đề phòng ờ, ma tránh các cụ già đang rành chấm cây cành trong vườn đứng chống gầy lươn khươn đi ra đang lá tỏi mà ra đang lá tỏi lớp thanh niên ờ, vài giỏi đứng bia rượu ờ, lung tung ờ, ra đang lại hành hung người thi hành công vụ bất chấp người công vụ ai nấy nên nhắc nhủ đều mua sắm khẩu trang khi đi lại trên đang nhớ đeo vào cẩn thận đeo vào thật cẩn thận chớ đừng nên tiếp cận gặp nhau miệng bắt tay sống công việc về ngay không lá cá tụ tầm đừng có lá cá tụ tầm cô vịt đang rinh rầm lán trán ở khắp nơi đoan kết lại người ơi diệt hết loài cô vịt cho hết đời tâm đoàn kết chung tay đuổi sanh cô việc dựng xây nước nhà chung tay ta hát bài ca hẹn ngày chiến nơi Việt Nam huy